Phật dạy người vợ đối với chồng có năm điều phải thực hiện. Điều thứ nhất là luôn luôn thể hiện sự yêu quý, kính trọng chồng và niềm nở tươi tắn đón chồng khi chồng đi xa về. Các con khi yêu nhau á, thì thường trực trên môi là nụ cười đón anh, đúng không? Anh từ xa nhìn thấy bóng anh là mình đã nở nụ cười rất tươi rồi. Thế nhưng mà cưới xong rồi thì thay nụ cười bằng bằng cái nhăn đúng không nhăn nhó cáu gắt thường là thế sáu giờ này anh mới về anh đi đâu đấy sao về muộn thế nghe không? không đúng giờ gì cả như thế toàn là gắt thôi đấy là tâm lý chung của phụ nữ đấy lấy chồng xong rồi là muốn quản lý chồng rất chặt anh đi chậm về giờ một tí anh ấy có cái gì đi bạn bè tí về là hay gắt gỏng mất nụ cười con nhớ chưa là chân phật dạy là con phải giữ được nụ cười nhé cứ tươi tắn cứ niềm nở chồng đi xa đi gần về cứ vui vẻ tươi tắn không có sao ở đây rất quan trọng đó là hai người tin nhau đó là gốc đấy nhà chứ còn không phải quản lý thật chặt mang đồng hồ bấm từng giây bấm từng giờ để quản lý chồng là gay go đấy cho nên Thầy đã nghe rất nhiều câu chuyện có những chàng trai đến đây tâm sự với Thầy. Bạch Thầy hết giờ làm việc ở cơ quan ấy, con đi về đến nhà, đến ngõ một cái nhìn thấy nhà là thật sự con không muốn vào nhà. Cô vợ con thật sự như bà chẳng, cho nên là con không muốn về lại quay xe đi, lại đi uống bia, lại đi đánh cờ. Đấy, đấy là cái chuyện rất thật. Cái này nói chung với tất cả chị em phụ nữ nhá, để giữ chồng mình ấy, thì phải nuôi cái đó nhá. cứ tươi tắn vui vẻ làm sao mình phải là cái chỗ mà ông chồng về ông xả những stress những căng thẳng ở cơ quan những bức xúc trong công việc chứ à, mình phải là cái chỗ như thế đó thì nó mới thật là là hạnh phúc nhá cho nên con phải thường trực nụ cười vào không có gì mất mát cả nhá. vừa cười khỏe mình lại khỏe cả nhà nhá. thứ hai là con phải biết chu toàn việc nội trợ. Thời nào cũng thế, nội trợ là thiên chức của người phụ nữ, giống như việc sinh đẻ cũng là của phụ nữ, không phải của đàn ông. Thì nội trợ là việc của phụ nữ. Nghe không? Mặc dù bây giờ là nam nữ bình quyền, nhưng cái việc nội trợ vẫn thuộc về phụ nữ. Cho nên các cụ ngày xưa mới dạy đấy, vắng người đàn ông thì quạnh nhà, nhưng vắng người đàn bà là quạnh bếp. Bếp lúc là cái việc nội trợ, nghe không? Cho nên các con là con gái bây giờ tuy thời hiện đại ta không vất vả như các bố các mẹ ngày xưa không phải giặt rũ không phải ờ, kiếm rơm kiếm củi để nấu cơm bây giờ là có bếp điện có máy giặt hết rồi máy khâu hết rồi ngày xưa phải thêu thùa may vá bây giờ các con đỡ rất nhiều nhưng chí ít các con cũng phải biết nội trợ biết nấu cơm biết nhặt rau phải không? À, cũng phải biết giặt ví dụ máy giặt nó mất điện mình phải biết giặt chứ tuy gì thì gì nhưng trong nhà vẫn phải có bộ đồ khâu vá để nhỡ chồng mình sức chỉ quần mình cũng khâu được ngay cần gì phải đem ra hiệu phải wow. không ở đây thầy nói này có tiền có thể mang ra hiệu làm được ngay nhưng thầy nói cho con biết rằng nó sẽ giảm đi cái hạnh phúc gia đình người chồng khi mà nhìn thấy người vợ khâu cái tấm áo cho mình khâu cái manh quần cho mình nó cảm thấy hạnh phúc thấy được sự chăm sóc con hiểu không tại sao những cơ hội để mình chăm sóc mình lại không làm cứ quẳng ra ngoài hiệu máy nó may cho anh thế thì thôi rồi hiểu không nào bây giờ cho cái cơ hội để các con chăm sóc nhau nó ít lắm thì mình phải tạo cơ hội ra nhé đấy là thầy nói để giữ lửa hạnh phúc cho gia đình điều thứ ba là chồng đã tin tưởng con giao tài sản để con quản lý thì con cũng thế không được cất giấu tài sản làm riêng tư phải là một với chồng nghe không không được thủ hữu riêng tư nhé như vậy thì nó mới là trọn vẹn lòng tin với nhau gia đình nó mới thật là bền chặt nghe không điều thứ tư là chồng dạy bảo phải biết lắng nghe không được hờn trách và tỏ vẻ bất bình thường trong một gia đình người chồng thường hay đóng cái vai giống như một người cha giống như một người anh thường là như vậy quên nghe chưa đó cho nên là thường là chồng hay dạy dỗ hay chỉ bảo cho vợ vì thường tuổi đời chồng cũng lớn hơn đáng vai có khi làm anh của mình cho nên tư cách là như vậy đấy nhé ừ, thế thì khi mình được nghe chồng nói chồng dạy chồng bảo thì mình lắng nghe chia sẻ chứ mình không thể hiện bất bình đối kháng luôn luôn lắng nghe thế mới là vợ chứ không phải chồng nói một câu vợ cãi hai câu chồng sắn tay áo bên trái thì mình sắn tay áo bên phải rồi thượng càng chân hạ càng tay luôn với chồng thì thôi rồi không còn hạnh phúc gì nữa cho nên à, ở đây thầy nói phụ nữ khôn nhất ấy là biết mình là phái yếu mình cứ nhẹ nhàng mà các cụ nói gì lạt mềm lại rất chặt đấy nghe không cứ nhẹ nhàng cứ ngọt ngào thế mà người chồng ta lại thuận theo ý mình rất hoan hỉ chứ còn mà mình cứ chát chúa và cứ dùi đục mắm cái chấm nhau thì ông chồng ông sẽ trái ý mình ngay tại sao mà vợ nói chồng ít nghe là vì vợ hay nói gay gắt vợ hay nói chát chúa cho nên chồng ta khó nghe người ta phản ứng ngược lại ngay các con hiểu chưa đấy ở đây cả các cô chú bên dưới anh thế lời nói ngọt nó lọt vào tận xương con nghe chưa mà không xấu gì cả vợ chồng nói ngọt với nhau chẳng mất gì cả nhé cứ ngọt ngào nhẹ nhàng đó là cái giao tế trong quan hệ vợ chồng bây giờ. điều thứ năm phật dạy là con phải chọn lòng trung thủy với chồng không có ý ngoại tình với bất kỳ ai nhá từ khi ván đã đóng thuyền về nhà thành vợ thành chồng rồi là cắt đứt mọi tư tưởng, mọi tình cảm với ai, với tất cả. Dù trước đây con có thể có một vài người bạn trai nhưng từ khi mình đã là vợ của anh Sơn rồi là tất cả chỉ là bạn thôi. Ở đây Phật không bắt các con bỏ các bạn nhưng đối với bạn khác giới bây giờ mình phải có giới hạn biết chỉ đến đâu là phải dừng không được thân thiết quá như ngày mình chưa lấy chồng con nhớ chưa và chúng ta nhớ các cụ xưa dạy đấy, mình phải thương chồng, yêu chồng như thế nào? Chồng em áo rách em thương mà, chồng người áo gấm sông hương mặc người. Đấy, người vợ yêu chồng là phải như vậy nhé. Đó. Thế còn ở đây á, Phật này dạy người chồng yêu vợ là thế nào nhỉ? Trên đầu những rác cùng dơm chồng yêu chồng bảo hoa thơm cài đầu. Đêm nằm thì ngáy pho pho, chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà. Đi chợ thì hay ăn quà, chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm. Dân nhớ chưa? Thế vợ chồng các con cứ yêu thương nhau như thế thì Thầy nói là hạnh phúc nó phải đến trọn đời chứ. ta mình phải học cách yêu thương. Sau này chùa Thầy đang tính là sẽ mở những cái lớp dạy làm cha làm mẹ, dạy vợ chồng. Nghe không? Thế thì nếu mở cái lớp đấy các con sẽ đăng ký học nhé. Vừa rồi là chùa có mở câu lạc bộ tình yêu hôn nhân gia đình Phật tử. Đó, mới mở thêm câu lạc bộ đấy nữa, cũng rất nhiều bạn tham gia. Nếu được các con có thể tham gia câu lạc bộ đấy để có thêm những kinh nghiệm và à, trong cuộc sống nhé. Thì đấy là những điều Phật dạy. Bây giờ hai con cùng quỳ lên đảnh lễ Tam Bảo, đảnh lễ Đức Phật đã ban cho các con những lời dạy rất là sâu sắc rất là ý nghĩa để các con giữ được hạnh phúc gia đình cho nó mãi mãi bền chặt. Chí tâm đảnh lễ tạ ơn mười phương chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, Tam Bảo.